dù chưa thấy ni mà qua mu thi rô tế li ngó xem nhà ni nữ khứ nhà dù bư hư lâu bia mà nữ bư ngã ni nữ tia xuống 阻止。